Xin chào những anh em thua tha đã đến với kênh youtube của điện tử điều khiển nghe nhìn Tuân Macao thì à, thưa anh em anh em nào mà đam mê bộ môn sóc đĩa thì cần phải biết đến những cái dòng sản phẩm như thế này đây là một cái dòng bát đỉnh cao của đỉnh cao Đó. những cái dòng bát uh, tàng hình trước à, anh em nào mà đã từng sử dụng dòng bát tàng hình thì đã biết đấy những cái dòng bát tàng hình thì uh, chỉ có thể soi uh, đen trắng đúng không anh em nhiều nơi nhiều sòng sới người ta cắt những cái bộ vị thuốc lá như thế này bộ vị thuốc thăng long này này bộ vị vina Đấy. những cái bộ vị ờ, đỏ lá bài đỏ nhé những bộ vị lá bài đỏ thì mình đảm bảo với anh em luôn với những con con bát tàng hình bình thường Đấy. những con bát phổ thông những con bát mà người ta quảng cáo không bao giờ có thể soi được đúng không anh em anh em ờ, đã từng sử dụng thì đã biết đấy những con bát đấy soi nó sẽ bị lóe màu đấy, nhòa màu không thể biết được đâu là mặt nhất là với bộ vị thăng long như thế này mình đảm bảo với anh em luôn là họ không thể biết được đâu là uh, <coughs> là chẵn đâu là lẻ đúng không đâu là mặt nào đâu là mặt vàng đâu là mặt trắng vì khi soi lên màu trắng nó sẽ bị lóe màu vàng nó cũng sẽ bị lóe đúng không anh em uh, có công nhận với mình một cái điều như vậy không ạ thì uh, ờ, tuần Macau đã tạo ra được một con bát đẳng cấp để uh, khắc chế những cái bộ vị khó chơi như vậy thì à, đó là một con bát tự động bát tàng hình bát soi nhé có thể bát soi bát soi có thể soi được màu đấy. có thể soi được màu rõ như ban ngày luôn đấy. màu nào cũng có thể soi được vị uh, vina vị uh, bài đỏ đều có thể soi được như bình thường vị thuốc lá thăng long đấy. anh em hoàn toàn có thể yên tâm về những cái dòng bát soi màu như thế này người ta cắt những bộ vị khó soi thì anh em đều có thể soi được thì uh, đây ở trên đây mình đã chuẩn bị sẵn một con bát để uh, test cho anh em xem cho anh em cảm nhận thấy là con bát tàng hình của Tuân Macau nó tuyệt vời như thế nào anh em mà muốn đặt hàng ừ, muốn đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với Tuân Macau theo số hotline trên màn hình 0974 07 từ quý 3 hoặc là 0844 17 từ quý 9 nha anh em với những con bát tuyệt vời như thế này ừ, anh em sẽ không có gì phải chê trách cả à, về à, đầu tiên mình sẽ kiểm tra cho anh em cho anh em bao cho anh em test nước test lửa test uh, thoải mái về cơ bản nhất chính là cái soi đèn này soi đèn này anh em nhìn này đây là một cái đèn pin nhé anh em soi đèn này ừ, anh em nhìn nhìn các cạnh đây là đít bát đúng không đèn trong mắt soi qua được đúng không Đấy, các cạnh này Đấy. bát này được vào hàng rất là kín Đấy. nói chung là bao kiểm tra cho anh em có những cái dòng bát anh em có thể khò qua lửa Đấy. ngâm nước thoải mái nhé anh em anh em muốn đặt bàn lận những dòng bát như vậy thì uh, tuần Macau hoàn toàn có thể làm cho anh em Đấy. <clears throat> đây là một cái mẫu bát Hải Dương Đấy. ngoài mẫu bát Hải Dương này ra còn rất là nhiều mẫu bát khác là lô Haco này Long Phương này bát trắng này bát hoa bát nhựa hoặc là nơi anh em đang sử dụng cái mẫu bát đặc biệt một chút nhiều anh em có bát nhựa này bát ngọc đấy. thì anh em muốn làm vào những cái mẫu bát đấy thì chỉ cần gửi lên đây cho mình mình sẽ làm cho anh em anh em gửi tầm hai ba cái bát à, bình thường lên mình sẽ làm thành một cái bát hàng cho anh em thì à, làm rất nhanh thôi chỉ khoảng 4 đến 5 tiếng là anh em có thể lấy được bát rồi tuần cao có những người thầy người thợ à, làm bát nói chung là đẳng cấp nhất Việt Nam thì à, đây cho anh em anh em nhìn này mình sẽ sóc cái cho anh em xem cho anh em nhìn cho anh em cảm nhận cái sự hiệu quả của nó rồi hôm nào đấy mình sẽ <coughs> ở cái video lần sau mình sẽ lấy một con bát uh, tàng hình bình thường đấy. bát tàng hình bình thường nhé bát chỉ soi được đen trắng làm cho anh em xem cho anh em cảm nhận cái sự khác biệt của hai con bát đấy nó như thế nào anh em nhìn này sóc cái xanh chín hoàn toàn đó anh em nhìn này anh em nhìn thấy không ạ đây đấy, anh em nhìn thấy màu không ạ đấy thấy chưa thấy màu không ạ đấy nhìn rõ là sắp đôi đúng không sấp đôi hai trắng một vàng với những con bát bình thường không bao giờ anh em có thể nhìn thấy được mình mở cho anh em xem này tiếp tục nhé mình rơi gần lại màn hình để cho anh em có thể nhìn thấy được là nó soi được màu cái thời gian hiện nó chỉ khoảng 3 đến 4 giây thôi anh em nhìn được phát là anh em ờ, xuống tiền luôn Đấy, anh em nhìn thấy không ba lẻ lẻ này ba ba trắng một vàng Đấy. anh em đánh bảng vị thì mình đảm bảo với anh em nổ bảng vị luôn ba trắng một vàng nhé đây mình rơi gần cho anh em nhìn cho anh em quan sát này. dòng bát tự động đấy anh em thấy không ạ ba trắng một vàng nó chỉ hiện tầm 3 đến 4 giây cho anh em là anh em nhìn đủ rõ đúng không ạ đủ rõ đấy. 3 đến 4 giây thời lượng pin chơi của con bát này thì cũng rất là lâu anh em hoàn toàn có thể yên tâm với những cuộc chơi kéo dài tầm 2-3 tiếng Đấy. mình đánh ở xong ở sới người ta chỉ đánh tầm 2 tiếng 2 tiếng rưỡi là người ta nghỉ thôi đúng không ạ thì nó đủ đảm bảo cho anh em kéo dài đến lúc đấy Ờ, em sạc đầy pin khoảng từ 3 đến 4 tiếng là nó sẽ đầy khi sạc đầy thì chơi được khoảng là mình tính số lần úp mở bát như thế này mỗi lần úp mở là được khoảng à, 200 lần khoảng 200 lần nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm này nhìn này sắc nét như ban ngày đấy màu sắc nét như ban ngày đúng không anh em em nhìn đi chuẩn đúng không đấy mình <coughs> tóc cái tiếp tục này cho anh em cảm nhận thêm vài tiếng nữa để anh em cảm nhận được bát màu nó như thế nào đánh nó tuyệt vời như thế nào đấy đặt phát sắp đôi đấy, anh em nhìn này, nhìn rõ sắp đôi luôn với những con không phải soi màu không bao giờ có thể nhìn thấy được sắp đôi này đấy, anh em nhìn thấy không sắp đôi tuyệt vời không đấy. anh em yêu thích cái dòng bát này thì hãy liên hệ với Tuân Macao theo hotline trên màn hình nhé hoặc là kết bạn Zalo với Tuân Macao để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn Đấy. những cái bát dòng bát này hoàn toàn là sạc từ 100% để sạc này anh em chỉ cần đặt lên đây là sạc Ừ. không phải những cái dòng sạc chân kim như là cổ như trước à. anh em có kỹ thuật bên ngoài thì anh em sẽ được tặng thêm một cái bộ rung này nữa còn không có kỹ thuật thì anh em có thể kết hợp với trực tiếp con điện thoại của anh em những cái dòng à, máy cảm ứng của anh em như thế này thì anh em có thể sử dụng làm màn soi thì à, để biết cách làm cách như thế nào thì anh em hãy ấn đăng ký kênh và ấn theo dõi kênh nhận chuông thông báo để mình sẽ làm một cái video lần sau giới thiệu cho anh em về cái dòng à, bắt tàng hình wifi để kết nối trực tiếp với những con điện thoại của anh em đấy thì đấy, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video nếu mà yêu thích cái dòng bát tàng hình soi màu này thì à, anh em hãy cho mình một cái like và một chia sẻ nhé anh em để à, nhiều người biết đấy hơn về tuân ma cao cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em